Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh hệ thống kênh YouTube kênh bán nhà quận cầu Vấp Tân Bình và quận 12 trên kênh hệ thống YouTube nhà đất chiến thắng bán nhà cầu Vấp Tân Bình và quận 12 nha quý vị. Trong video buổi à, chiều đẹp trời ngày hôm nay thì em lại à, tiếp tục và lên cho quý vị khách hàng chúng ta với một em siêu phẩm và mới xây dựng và hoàn thiện xong nha quý vị. Đây là một căn nhà với một diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 13m và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt và một lầu với tặng full đầy đủ tất cả nội thất kèm theo nhà quý anh chị. Đây là một trong những căn nhà phải nói là xây dựng và thiết kế theo phong cách hiện đại rất là đẹp vào những các cái à, tháng cuối năm của 2020 với à, giáp Tết và với căn nhà là được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị. Một trong những căn nhà phải nói là khá là tuyệt vời với à, diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 13m nha quý anh chị với bên dưới của căn nhà chúng ta thì sẽ có một phòng ngủ bên dưới tầng trệt dành riêng cho người già và với căn nhà chúng ta thì được nằm trên một con hẻm rộng lên đến khoảng 5 mét À, hẻm này thì hẻm xe hơi vào được đến tận nhà luôn nha quý vị và căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay trục đường của đường à, Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với căn nhà mới và sổ hồng riêng cũng là sổ hồng chính chủ và mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% phần trăm giá trị căn nhà với hướng nhà là hướng chính nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đồng tứ trạch nha quý anh chị với uh, nhà đã có sổ cũng như là hoàn công giấy tờ đầy đủ gia đình mình rồi mua bán công chứng ngay trong nốt nhạc luôn nha quý vị với à, một trong những căn nhà được gia chủ tặng full đầy đủ tất cả nội thất kèm theo và với à, nằm ngay sát bếm lại khu vực à, chợ Hạnh nông Tây và cũng như là công viên Lồng Hoa và cũng như là nhờ thả Thạch Đà nha quý vị và ngay sát bên với lại cũng như là chợ Thạch Đà luôn với à, căn nhà mới đẹp và xây dựng với một trệt một lầu nhưng mà công năng là ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nha quý vị có khu vực à, ban công uh, đường trước và khu vực à, phơi đồ giặt ở bên trên nha quý anh chị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 thiết kế phải nói là một tông màu sắc rất là đẹp và tuyệt vời Vâng và ở ngay à, khu vực à, bên hông bên của căn nhà chúng ta thì à, sẽ được gia chủ là tặng những các cái à, tủ này để mũ nón, áo mưa và giày dép nha quý vị. Với kèm theo là những bức tranh, bức ảnh này và có những các hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý anh chị. Một trong những căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Phạm Văn Chiêu và thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Với tặng sofa kèm theo là tivi và có bàn ăn, tủ lạnh đầy đủ hết rồi với căn nhà này thì à, gia đình khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi đấy một trong những căn nhà phải nói là full nội thất rất là đẹp và ngang 4m2 độ sâu là 13m và uh, năm à, hơn chục hơn 50 mét vuông nha quý vị đấy xây dựng và full nội thất rất là đẹp nha một mẫu nhà phải nói là khá tuyệt vời luôn và đang được nằm trên vị trí ngay uh, khu trung tâm ở đây thì à, gia đình mình chúng ta có thể là di chuyển qua khu vực à, Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú cũng là di chuyển về khu vực sân bay và những các cái à, khu vực lân cận thì rất là gần nha quý vị. Đây, một trong những căn nhà phải nói là rất là tuyệt vời. Với khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ gắn những cái hệ thống đèn led này, đèn trợ sáng vào ban đêm. Đấy, với tông một màu sắc trắng sữa rất là đẹp và căn nhà mình thì với 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nha quý anh chị rất là rộng và thoáng với à, căn nhà ngang à, à, bốn 4 m 2 và độ sâu là 13 m và thiết kế với 3 phòng ngủ thì rất là tuyệt vời rồi và không gian khá là rộng nha anh chị. Khu vực đường sau đây thì chúng ta sẽ có giếng trời này thì được gia chủ thiết kế với một cái chậu cây khu vực đường sau để tạo thêm cái phần xanh tươi và thoáng mát cho cái không gian căn nhà mình nhớ quý anh chị. Và bên dưới thì khu vực tầng trệt sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng ngủ bên dưới tầng trệt của căn nhà mình luôn. Đấy, và được uh, à, sàn chủ tặng giường cũng như là có tủ rồi và có um, điều hòa luôn này nha quý vị. Đây. Với uh, đây là căn nhà khu vực uh, từ uh, toàn diện từ bên trong ra bên ngoài nha quý vị. Và được tặng một bộ ghế gỗ uh, ghế có kèm theo tủ lạnh hai cánh và những cái chất liệu tủ bếp thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ là gỗ um, sồi nha quý vị và đây là toàn bộ những cái không gian ở khu vực bên dưới tầng trệt và của căn nhà mình thì uh, những quý vị khách hàng chúng ta đang xem và theo dõi cũng như là muốn mua cho mình một căn nhà với ờ, phần khúc khoảng hơn 5 tỷ đồng một xíu quan tâm đến căn nhà này thì uh, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị với căn nhà mình thì có hướng chính là hướng nam và với thiết kế một trệt một lầu ba phòng ngủ ba nhà vệ sinh À, ba phòng à, ngủ và hai nhà vệ sinh nha quý vị. Khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương và tay vịn bằng uh, cổ căm xe và lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị. <coughs> Căn nhà này thì đang được gia chủ chào với một giá bán chỉ có 5 tỷ uh, 650 triệu đồng thôi. 5 tỷ 650 triệu đồng và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha một à, không gian và một thiết kế rất là tuyệt vời với à, tặng full nội thất đầy đủ hết từ những bộ sofa, bàn ăn, tivi, tủ lạnh, máy giặt và điều hòa đầy đủ hết rồi. <coughs> Khách hàng chúng ta mua thì à, chỉ việc là sách Bali về ở thôi nha quý vị. Căn nhà thì đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương. Thì những khách hàng chúng ta đang xem và theo dõi quan tâm đến những cái căn nhà trên khu vực địa bàn quận Gò Vấp cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu và tài chính gia đình mình thì um, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem ngay căn nhà này với những cái giá cực kỳ là hợp lý và mềm mại nha quý vị. Khu vực ở trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng, phòng đường trước và phòng đường sau luôn nha quý anh chị. Có vòi tắm hoa sen và nội thất thì hàng lê mắc nha. Đây khu vực đường trước đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ này và được gia chủ là tặng giường cũng như là có tủ và bàn trang điểm kệ để tivi với một mẫu nhà rất là đẹp và tuyệt vời, ngang 4m2 và độ sâu là 13m và số công nhận đủ luôn nha quý anh chị.